Giang dạ, xin chào tất cả mọi người à, Quý cô anh chị và tất cả mọi người cũng đã được à, xem và biết trong thời gian vừa qua thì Giang có đưa một cháu là Hờ A Giang và bố cháu xuống à, Hà Nội để khám và chữa trị mắt thì à, cháu Hờ A Giang này mọi người biết là cháu bị à, u mắt và hiện tại thì à, cháu và bố cháu đang ở trong bệnh viện Nhi Trung ương mọi người nhé và trong quá trình mà Giang có đưa cháu xuống dưới này thì à, Giang nhận được sự hỗ trợ rất là nhiệt tình của anh à, Sơn Hà Nội và anh Sơn này thì mọi người cũng đã được biết là anh Sơn trong một thời gian trước thì cũng đã luôn luôn hỗ trợ Giang và những bà con nghèo ở trên à, những vùng cao ấy và quá trình mà Giang với anh Sơn đưa cháu vào viện để khám thì Giang nhận được sự à, ủng hộ của những nhà hảo tâm à, trong và ngoài nước khá là nhiều và Giang có nhận được rất là nhiều cái comment của tất cả à, mọi người là comment ở dưới kênh của Giang là mong muốn là cho cháu vào viện nhanh à, gấp để chữa trị vì cái um, bệnh tình của cháu khá là nặng đấy thì à, hiện tại thì Giang cũng đã đưa cháu vào trong vòng cách ly thì Giang không thể vào được nữa mọi người ạ Ở khu đấy là mình phải xét nghiệm Covid đấy thì mới được vào thăm cháu thì mình có thể đứng ở ngoài được thôi thì là Giang cũng uh, nhờ anh Sơn là ở Hà Nội này liên lạc bố cháu nếu như có vấn đề xảy ra thì uh, mình sẽ nhờ anh Sơn tại vì có lẽ là Giang không thể ở dưới Hà Nội này mãi được mình phải về một số ờ, cái công việc của Giang nữa để đi trao những cái món quà của những nhà hảo tâm đã gửi cho những hộ gia đình để để Giang thông báo mọi người biết như vậy và qua đây thì Giang cũng ờ, muốn gửi lời ờ, cảm ơn tới những nhà hảo tâm một là chị Mai ở bên Đức này hai là chị Nguyễn Thị Bé ở thành phố Hồ Chí Minh ba là chị uh, Mai ở bên Úc bốn là chị Khuyên Phó ở bên USA năm là chị uh, Lâm Lan thì Giang không biết đâu chỉ có một cái tin nhắn là gửi vào số tài khoản của Giang là một triệu đấy mọi người nhé không biết là chị ở đâu cả mọi người sáu là anh Khuê ở Sài Gòn à, 7 là cô Lan ở Đà Lạt 8 là cô Hương ở bên Đức hôm qua Giang mới nhận thêm được của cô Hương à, 9 là nhóm của chị Hương cũng như là ở tỉnh Yên Bái mọi người ạ đã ủng hộ cho cháu trong quá trình mà chữa trị à, ở viện qua đây thì Giang cũng uh, thay mặt gia đình cháu xin cảm ơn tất cả uh, các cô uh, các bác những nhà hảo tâm uh, Giang vừa đọc tên đã gửi cho cháu một số tiền để ủng hộ cháu trong quá trình mà cháu uh, chữa trị uh, bệnh ấy thì uh, cái uh, số tiền này thì uh, Giang cũng đã ghi ở trên kênh rồi đấy thì uh, À, mọi người mà có xem thì mọi người có thể là dừng cái video để biết thêm những cái chi tiết về số tiền mà Giang đã nhận được và Giang cũng đã ghi là số tiền mình chi trong thời gian vừa qua là hết bao nhiêu và còn lại bao nhiêu và trong thời gian tới thì uh, cháu là phải nằm viện khá là lâu mọi người nhưng không biết là cái uh, hướng điều trị của bác sĩ là như thế nào thì uh, hôm nay thì Giang với anh Sơn sẽ vào trong đó để hỏi bố cháu là hôm nay thấy bảo bác sĩ nói bố cháu là đi gọi là sinh tiết gì đó cắt một số cái gì ở trên ờ, mũi này để đi khám xét thêm một lần nữa để biết chính xác là cháu bị làm sao và cái hướng điều trị như thế nào thì ờ, trong thời gian tới thì bác sĩ mới kết luận được mà ra cũng chưa biết được tình hình là như thế nào mọi người đấy hiện tại thì cháu vẫn đang nằm trong viện thì ờ, bây giờ xin mời tất cả mọi người là cùng ra với anh Sơn và trong đó hỏi bố cháu là xem này lấy sinh tiết như thế nào nhé mọi người nhé là mình mình biết là sữa này là có uống được không sữa này là sữa em xua mọi người sữa này là sữa của chị à, Mai Ngọc ở bên Đức gửi cho gia đình là 10 hộp sữa mình muốn vào mở đây hỏi xem là bác sĩ là có được uống à, sữa này không nhân đó là hiện tại là cháu đang nằm phòng cách ly là không ai vào được thì bố cháu ra đây mình sẽ hỏi một chút là sáng nay là bố cháu là đi ờ, đưa cháu là đi đi khám ấy nhỉ lúc lúc mấy giờ ờ, mười giờ à 10 giờ sáng mới đi à Đấy, mà nó chỉ à. mù lấy một phần một đi xét nhà xem bệnh gì à Thế sáng nay là đưa cháu đi vào viện xét nghiệm là lấy một phần ở mũi nè Dạ, lấy một phần mũi ừ. nó lấy một tí là sinh tiết thôi ừ. Con để để đi khám là xem là cháu bị uh, bệnh gì hay như thế nào đấy. Ừ. Rồi ờ, nhưng mà đã có kết quả gì chưa chắc chưa chứ? Chưa có kết quả gì. À, chưa có kết quả đâu gì. Ừ. Nhưng mà nếu mà bác sĩ mà mà mà, mà khám xong mà xét nghiệm ấy mà có kết quả như mình như báo cho anh nhé. Ừ. ừ. Xong là hỏi hỏi bác sĩ ở trong cái phòng ấy là xem là có nước nóng không? Có cây nước nóng. cây nước nóng á. Cây nước nóng người lớn á cái con không uống nữa ừ. nhưng chắc phải con người lớn uống được chứ thế thôi thì mình mang về nhỉ để họ hôm qua ừ. bác sĩ kia bảo là nếu mà muốn quay phim thì phải à, thấy màu xanh ấy, và gà trung khoa thì mình quay à. xanh những máu thì không vào được ừ. muốn quay thì là xin phép sự quay, ờ, quay cháu khoa là ừ. nếu mà xác nhận covid thì mới vào được ừ. mới quay được ừ. Ừ. anh biết rồi anh biết nếu có tình hình mà ấy thì uh, như là báo báo anh nhé à. hoặc là liên lạc với anh sơn anh sơn kia lấy số điện thoại của bố cháu khả năng có thể là mình mình không ở đây lâu dài ấy thì có thể là vài hôm nữa mình đọc đi thì... chín chín sáu chín 619 à? 5.400 Nó thử nhớ như nó có sao Có gì là liên lạc với anh Sơn hoặc như là ví dụ Hỏi à, dụ anh mà về ấy Anh mà về à, quê ấy, một à, hai ngày ấy ừ. Thì là nếu mà anh Sơn anh ở lại đây Đấy, Đấy có lưu gì số là... nhá, lưu số đấy của anh Sơn đấy à. Nếu như lưu mà không là lúc đấy biết gọi cái gọi số số số, số uh, anh là chết rồi Đấy để có ví dụ anh Sơn anh ở đây nhà anh ở gần đây anh ở Hà Nội mà thì anh sẽ có vấn đề gì mà nó cấp bách mà ví dụ em không biết đây ừ. hoặc những bác sĩ nói là mình không hiểu thì anh Sơn sẽ vào giúp ừ. đấy ví dụ là có vấn đề như thế nào thì bố con là phải phải điện ngay cho anh Sơn ừ. Chứ đường còn anh là anh phải về về chắc một hai ngày anh xuống để xem nào ừ. tình hình ấy nhé ừ. ừ. có việc xuống nhiều xuống ừ. xuống cái này này chắc là người lớn nghĩ là người lớn mang mang mang về để có thể cho trẻ em rất là khó bố nó uống bố nó uống cũng được em uống sữa để, để sữa lên pha uống sữa này là sữa của người lớn của trẻ con không ở đây thì ăn ít mấy cơm thì ăn đủ no rồi nó có ăn được không ăn được không có ăn được cơm không con đấy ừ có ăn được một ít à, thế cơm có, có, có ngon không hay nào con có ăn không có ăn được à. nhưng mà hai người ăn một số thì là ít một tí cũng như nào hai người ăn một suất hơi ít thì hai suất thì à. thừa à, thế thế bảo lấy một suất nhiều nhiều ví dụ 35 nghìn lấy cho em một suất 40 nghìn hoặc 50 nghìn đấy ừ. ừ. thì ừ. bảo bác cho thêm cơm lên ừ. Ờ, thì là ấy. còn tiền ăn thì là ờ, thì là không không không, không cần cầm nhiều đâu trong viện thì không nên lấy cầm nhiều ừ. ở trong viện này nó không phải là ấy, nên là cái tiền nên nếu mà hết tiền ăn đấy điện cho anh anh chuyển khoản cho anh sơn anh sơn đi rút xong lại vào đưa cho em ừ đấy mình cứ dùng hết bao nhiêu thì mình dùng đấy chứ không rút một cục đưa cho em như thế này là nó rất là nguy hiểm ừ. ừ, ừ. ừ. là muốn là còn cái tiền ăn thì cứ ăn đi ví dụ thiếu thế ít đấy thì cứ gọi suốt năm sáu mình cũng được không vấn đề gì cả nhé đấy đợt là đấy là anh ờ, dặn là như vậy để cho em, em biết đấy. thế thôi anh em mình về thôi anh sơn mình báo để ờ, mình biết đấy. chị nó còn đau được không nó cái giảm đau hàng ngày nó không đau không, không đau nữa nó à? có chảy chảy chảy chảy dịch không có vẫn chảy à gương mổ mũi mũi xong rồi nó nhét một cái vải về gì vào thì cũng chạy chạy đấy à. ừ. rất... mà trong con mà có như thế nào nó bất thường thì phải gọi bác sĩ ngay rất nhì và mũi nhỉ à. nó xong nó nhét cái vải gì vào cho nó à ra không chạy máu nhưng mà vẫn cắt, chạy một tí cắt không nó nhất bịt vào bịt vào ông chụp quay và nhìn thấy rồi bịt bịt vào à, cắt thì rồi cái cứ thế mà ví dụ cháu không ăn được hay như là có vấn đề gì bất thường phải báo cáo bác sĩ ngay nếu không không mình không không để ấy được nếu nó có vấn đề xảy ra thì mình không phải là bác sĩ mình không biết chuyên khoa mình không biết thì báo cáo ngay vấn đề ừ. ừ thế thôi đi vào với con đi, nếu mà ấy thì sữa này chắc anh em mình mong về người lớn ừ. ừ, nếu mà nhớ nhá mà suất cơm mà đã ít quá thì cứ gọi sáu bảy mươi tùy ừ. Đấy, thì uh, em em cứ gọi à, thấy ít cơm qua sáu mươi suất thì cứ gọi hai suất không hai suất thì khác một suất nó nhiều nhiều được không sợ là không bao nhiêu bệnh nhân không làm cho mình riêng ấy sợ là không làm riêng cho mình ấy nó chở đấy thì cứ tên uh, ờ, nó bọn nhà ăn ở nơi khác thôi không phải gần đây nên là thế nhưng mà em thấy ít tiền cứ bảo vậy. cho anh